Xin chào tất cả anh em nha Thì ờ, cũng rất là lâu rồi thì mình mới làm lại clip Thì clip hôm nay thì cũng là một clip về cái vấn đề ngọc rồng blue các bạn Thì các bạn cũng biết là tại sao là mình không ra clip gần hơn nửa tháng rồi Thì đó chính là do ngọc rồng blue nó bị sập các bạn ơi thì ờ, nó sập như thế nào thì ờ, từ cái lúc mà cái tuổi sinh nhật tròn một tuổi các bạn thì blue nó sập miết tới bây giờ luôn hồi thì kêu là sập bắt đầu sập thì là do điều chỉnh cái gì đó xong bảo trì miết tới bây giờ luôn các bạn thì về miền rồi à, trang web thì à, đã đều sập rồi thì à, đang đang chuyển cái miền ra nước ngoài thì theo một số anh em nói với mình ấy thì là cái miền này đang được chuyển sang nước ngoài các bạn nhưng mà hiện tại thì như thế nào thì mình cũng không có rõ ok thì miền đã nó chuyển ra nước ngoài rồi các bạn thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này cái mục đích chính đó chính là mình cập nhật cho anh em những cái những cái ờ, thông tin mà mình ờ, tổng hợp được từ admin thì thông tin này là hoàn toàn từ admin nha các bạn chính thống và không có bất kỳ một cái gì gọi là photoshop cả nên là anh em yên tâm thông tin là chính xác 100% thì hôm nay thì mình sẽ nói về những cái vấn đề như sau đó chính là như thế nào để blue nó quay trở lại và nó quay trở lại thì nó cần cái gì và suy nghĩ của mình nha thì đầu tiên thì mình sẽ so cho anh em xem uh, những cái tin nhắn của admin và một cái số hoạt động admin uh, nha chứ còn bây giờ thì uh, fanpage hay là cái tất cả những cái thứ thì ờ, đã đều không có hiện tại đều đã bị ngưng hoạt động hết rồi từ group đến tất cả luôn thì chỉ có hoạt động là xóa bài viết chữ game thôi các bạn à, thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh trước nha rồi tí nữa mình sẽ sau cho các bạn xem những cái gì mà mình biết được và chia sẻ của mình thì đây là cái tin nhắn của header vào ngày 11 tháng 4 thì uh, hơn uh, 10 10 ngày rồi thì đây là tin nhắn chính thức của từ admin nha các bạn thì uh, nhắn tin ba chữ không lo đâu thì uh, chắc là lúc đó thì vẫn còn hy vọng là game mở lại được nên là admin nói lại như thế này tiếp theo đó chính là cái tin nhắn uh, để mình coi coi ngày 9 tháng 4 các bạn tức là sau game vừa sập khoảng 5 ngày á thì admin có báo là bên mình đang xử lý rồi các thông tin sẽ được uh, sớm phản hồi lại anh em và cùng nhiều dự án mới ờ, còn phía trước anh em đừng có lo lắng thì mình không biết dự án mới là gì nhưng mà mình thấy là Bethesda thì cũng có đang là game ờ, chú bé Blue ấy như vậy thì mình không có biết là có phải là game mới hay không nhưng mà mình thấy là nếu như mà làm game mới á mà không có đền bù cho anh em thì không ai dám chơi các bạn à, thì tiếp theo đó chính là một cái story các bạn để coi story ngày mấy nha ngày 21 tháng 4 nha tức là hôm qua đấy thì uh, hôm nay tròn một ngày thì ờ, mình ờ, đi làm clip cho anh em xem luôn thì ờ, cái story là đừng lo lắng sẽ trở lại 24 giờ nhưng mà bây giờ thì đến lúc mà mình đang clip này á thì nếu chắc cũng tầm một 24 giờ rồi thì vẫn chưa có thông tin gì cả các bạn nên là phải nói là không thể nào biết được uh, chuyện gì xảy ra các bạn ơi thì cũng có thể là game nó ra đi vĩnh viễn cũng có thể là nó quay trở lại nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ quay trở lại rất là nhỏ luôn và tiếp theo đó là một cái tin nhắn của admin Lê Văn Toàn với member thì đọc rồng blue sẽ có thể mở lại không thì hồi đó là còn khẳng định là có nha em à, có thông tin mới mới nhất thì sẽ thông báo fanpage nhưng mà bây giờ thì hơn um, nửa tháng rồi không có thông tin gì cả mà đó. thì uh, mình thì mình không có xin tại vậy nha có sao thì mình nói vậy thôi thì uh, anh em nào cùng tin hy vọng thì cứ chờ còn mình thì mình cũng chờ hơn nửa tháng rồi thì chắc là tiếp tục thì mình sẽ đi uh, làm một cái số ờ, video về game khác hay là game một rồng để uh, kênh của mình nó tiếp tục phát triển chứ không thể nào mình cứ uh, ột về hoài được các bạn ơi và một cái hình ảnh nữa đó chính là admin Lê Trần Minh Quang của Ngọc Rồng Blue thì đã khó Facebook các bạn Đấy, thì đi kèm theo cái sự kiện là admin Lê Trần Minh Quang khó Facebook thì admin cũng khó bình luận luôn thì uh, admin Lê Văn Toàn thì cũng đã khó bình luận của anh em tại vì là nhận được rất là nhiều lượt phẫn nộ lượt uh, chửi và những cái lượt uh, bình luận tiêu cực ấy nên là đã khóa bình luận rồi thì admin thì vẫn còn online nhưng mà không thấy rep gì cả các bạn đó thì các bạn nghĩ xem liệu này là game nó có ra đi hay không và tiếp tục à, đó chính là một cái hình ảnh à, admin đang stream ngày đầu tiên hình ảnh này thì à, rất là nhiều anh em xuyên tạc à, nghĩ rằng là admin à, đi du lịch mà du lịch gì hơn nửa tháng rồi thì đến bây giờ thì mình cũng không rõ nữa các bạn đó thì kêu là cái gì cũng cần thời gian thì hơn nửa tháng rồi thì mình không biết thế nào thì bây giờ thì mình sẽ lên mình một cái số thông tin mình tìm hiểu được ấy thì cách mà để mình luôn mới lại các bạn thì đầu cách mà nhanh nhất thì đó chính là thỏa thuận lại bản quyền với lại Temobi nhưng mà các bạn nghĩ xem là ngọc rồng lậu ra đấy thì gây cho T-Mobile nó thiệt hại chắc cũng hơn là mấy nghìn tỷ các bạn mình nghĩ tầm đấy không biết đâu tại vì là T-Mobile một à, năm tới đấy người ta nạp vào ngọc rồng ấy thì hơn hơn hơn mấy trăm gần một nghìn tỷ các bạn ạ không biết đâu nha nhưng mà năm nay thì có ngọc rồng blue nên là người ta chuyển sang hết chơi ngọc rồng blue và những ngọc rồng lậu khác nên là thiệt hại chắc cũng hơn quá rất là nhiều các bạn hơn ít nhất là mình cũng phải gần mình nghĩ là cũng gần một nghìn tỷ các bạn không ít đâu game ngọc rồng online là game rất là nổi tiếng mà mình nghĩ là thiệt hại chắc gần một tỷ thì nếu như mà để thỏa thuận lại bản quyền với Tem thì chắc là Tem không chịu tại vì là Blue sập ấy thì là do bị đánh bản quyền nha các bạn là bị uh, tại vì sao lại bị đánh bản quyền thì đó chính là không có giấy phép này rồi đóng thuế rồi uh, không có ờ, báo cáo gì ờ, về cho nhà nước cả nên là game nó tính là game lậu không có được gì ờ, cái các bạn như là nó bị sập đó là cái chuyện tương lai sớm muộn nó cũng bị sập thôi nếu mà muốn được nó tồn tại các bạn thì nó phải có những cái điều kiện đó chính là công ty vận hành này nó phải đóng thuế nó phải có giấy phép và nó có một cái số uh, uh, điều kiện pháp lý khác và nó phải không được vi phạm bản quyền uh, của tác giả nữa các bạn tức là bản quyền của game của Adam của um, gì là tác giả Dragon Ball ở bên Nhật Bản ấy thì uh, theo mình biết ấy thì ngọc rồng của Temobi thì nó cũng là một cái ngọc rồng không được uh, duyệt bản quyền hình ảnh nhưng mà nó là đã được đăng ký uh, kiểu là game ờ, chính thống của Temobi các bạn tức là game bản quyền ấy thì uh, nó vẫn sống được uh, rất là lâu dài trừ khi mà Temobi không vận hành nữa người ta xóa vĩnh viễn server thôi đó thì à, đó là cách mà để blue trở lại thì nó phải thỏa mãn hai cái điều kiện này nha các bạn thì à, một trong hai điều kiện này thì à, nhưng mà mình nghĩ là cái tỷ lệ mà blue nó về rất là khó các bạn mình nghĩ cho tầm mấy ít nhất nếu mà có về thì cũng mấy tháng nữa nhưng mà về thì sao nhưng mà về thì chắc chắn là anh em cộng rồng ấy chắc chắn là sẽ xả vàng này xả nít bán tháo nghỉ hết luôn không thể nào mở lại chơi được tại vì sao tại vì lỡ như nó bị một lần nữa thì sao thà mắc thà nhận là anh em sẽ có cái tư tưởng là nhận lại một ít còn hơn là mất hết tất cả đúng không nên là anh em sẽ full mua bán vàng số lượng lớn bán hết luôn cho dù lỗ cũng bán tại vì là được ít còn hơn nhiều đúng không anh em thì à, đó thì à, đó là cái à, cái hướng cái cách mà mình nghĩ về game về game nó hiện tại bây giờ các bạn bây giờ nó có mở trở lại thì nó cũng rất là khó để mà phát triển được như trước và nếu như mà có phát triển được như trước thì nó sẽ đến nó sẽ gọi là nó đến cái bờ vực của một cái uh, ờ, lũng sâu các bạn tại vì là người chơi đã không tin tưởng vào game nữa nên là mình nghĩ rằng là admin sẽ có thể là ra game mới các bạn thì uh, nếu mà ra game mới thì phải có chính xác định bù nếu không thôi người ta kêu lừa đảo người ta sẽ không chơi thì đó là chắc chắn rồi thì uh, riêng mình các bạn các bạn uh, bay bao nhiêu thì các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình biết nha còn mình thì mình bay gần hơn 50 củ các bạn kể vào tiền nick này tiền đầu tư này rồi tiền quảng cáo thứ thì bay hơn 50 củ thiệt hại thì cũng khá là nhiều nhưng mà mình thấy có chuyện anh em uh, nghe đâu uh, gà blue thiệt hại gần hơn 1 tỷ rồi uh, thằng uh, Lê Anh Nguyễn thằng đó thiệt hại gần 500 triệu rất là nhiều tiền luôn rất là số rất là khủng khiếp các bạn thì mình thì mình cũng thiệt hại rồi nhưng mà người ta gấp 10 lần mình gấp 20 lần mình thì mình cũng chịu thôi thì uh, con số mà mình nghĩ mà game ấy nó mà nó mà mở lại thì anh em chắc phải rút ra từ mấy mấy mấy trăm mấy chục tỷ mấy trăm tỷ các bạn vì cộng đồng mình luôn rất là phát triển nên là cái tiền mà đầu tư vào nó thì chắc cũng mấy mình nghĩ là hơn gần một nghìn tỷ cũng có các bạn số lượng rất là lớn tại vì em ra một năm mà đặc biệt cái sự kiện tới các bạn sự kiện tết ra ít sự kiện x ba đấy người ta nạp rất là nhiều luôn rồi thì uh, bây giờ mình sẽ đi uh, đọc cái ý kiến của member nha thì những thông tin nào là những thông tin mà admin đưa ra thì ờ, nó chắc chắn là đúng 100% mình không xuyên tạc gì cả nha đó là và những cái ý kiến còn hồi nãy đến giờ thì đều là ý kiến của mình đó là mình thấy như vậy thì mình nói như vậy thôi thì ờ, mình không biết rằng là game nó quay trở lại hay không để mình reset lại cái group nha tại vì hôm nay mình đọc thì mình thấy ờ, rất bị uh, chửi quá trời hả các bạn nè thì à, sau một ngày thì bây giờ nó vẫn chưa mở lại nên là bây giờ rất là nhiều anh em um, lên group chửi các bạn thì à, bây giờ thì có blue v 2 cái thứ thì à, v 2 thì à, mình nghe đâu là chú chú bé nro mà mình không biết nhưng mà mình nghe mấy thanh niên là youtube thì bảo vậy mình cũng không biết nha thì nói chung là mình không biết cái thông tin đó nên là mình sẽ không uh, chia sẻ đến anh em còn mà gà blue thì mới à, đang tải thông tin như thế này thì <laughs> cái này thì chắc là ông cũng gọi là lạc quan các mà tại vì ông có hơn mấy tỷ trong game mà bây giờ mà nó sập hết thì mất hết nên là ông ông à, cũng à, cố gắng ông ông kiểu là ông khá cũng tội các bạn tại vì là đầu tư rất là nhiều vào game chưa kịp lấy lại mới vừa nạp vào game khá là nhiều tiền thì game sập <laughs> thì mình thấy cũng rất là tội các bạn mà biết sao giờ cuộc sống mà đó, ờ, ban đầu <laughs> ban đầu có những cái ờ, bài đen là thà đừng hứa chửi quá trời là chửi luôn chửi game quá trời luôn tại vì là game nó bắt đầu mất uy tín cơ mà đấy <laughs> thì bây giờ thì có rất là nhiều, <laughs> bây giờ có rất nhiều anh em thì bảo là game ngọc rồng mình luôn thì uh, chứ nó là bộ trưởng bộ lạc quan luôn mình thấy cũng khá là thú vị thì uh, game uh, ngọc rồng blue thì uh, hiện tại thì nó cũng đã bắt đầu đi xuống rồi thì mình hy vọng nó cũng quay trở lại để có những cái trải nghiệm tốt hơn nhưng mà mình nghĩ rất là khó rồi bây giờ thì game tải cũng không được làm gì cũng không được server thì cũng không chơi được à, thì uh, chắc là game đến này là cái game đến bây giờ thì mình nghĩ là các bạn cũng uh, đừng có đi hy vọng nhiều quá hy vọng nhiều thì uh, lại buồn nhiều bây giờ thì mình nghĩ nó rất là khó để quay trở lại các bạn hy vọng thì uh, hy vọng thì nó qua giai đoạn để mình xả 50 cũ <laughs> chứ còn bây giờ thì tiền trong game khá là nhiều nhưng mà cũng hy vọng nó qua giai lại nhưng mà mình thấy rằng là nó rất là khó nên là anh em cũng ờ, <laughs> đừng có hy vọng gì nhiều quá ok này clip của mình tới đây thôi nha các bạn nếu mà có thông tin gì mới thì mình sẽ update cho các bạn nha thì mình thì có sao mình nói vậy mình không xuyên tạc bất cứ cái điều gì cả ok anh em xin chào anh em nha thì uh, thấy video mình có thì nhớ cho mình xin một like để ký kênh nha rồi bye bye